quê ơi nơi mẹ sinh ta là nơi cha dạy để ta nên người quê em cánh vòng âu ơ nụ cười nước mắt để với ngàn đời quê ơi nơi nắng đo đông che xanh tỏa khó nói lời mời nhau bên quê thăm nhì châu câu môi em màu đỏ thắm câu đợi chờ chiều nghiêng bóng mẹ ruộng thưa cùng cha cày vừa nắng mưa quảng năm qua ngàn gian khó vẫn nhớ cánh co cánh vạc mẹ cha tần tào chim bậc tình yêu vì có quê ơi nơi mẹ sinh ta là nơi cha dạy để ta nên người quê em cánh vòng âu ơ nụ cười nước mắt đầy vơi ngàn đời quê nay trên bến dưới thuyền cầu răng ngập lối nối liền bờ vui với con trăm nẻo ngược xuôi sông thêm dài rộng chẳng nguôi thuở nào mẹ ơi tiếng mẹ giạt dao lời cha sáng cửa vì sao giữa đời ước gì sớm nay con thấy mẹ về bên vòng tay ấm của cha chốn quê sông vỗ đường hoa ngập tràn vẫn tròn tình xưa mẹ ơi vẫn tròn tình xưa mẹ